anh có bao giờ bắt đáy cổ phiếu hay không có chứ à, chúng ta biết rằng là có một cái phương pháp đầu tư chứng khoán của William Neal đó là ông mua theo bùng nổ theo đà thực tế chúng ta không thể biết khi nào thị trường tạo đáy nhưng tuy nhiên chúng ta có thể biết rằng là khi nào thị trường xác nhận đáy nên việc lựa chọn cổ phiếu bằng phiên bùng nổ theo đà cũng như là việc lựa chọn cổ phiếu mạnh nhất khi mà thị trường tăng giá là cách mà tôi đã bắt đáy